Kính chào quý cô bác đang xem video trên kênh Sức Khỏe Cuộc Sống. Hôm nay chúng tôi chia sẻ đến quý cô bác chương trình. Giật mình, ba loại thịt càng ăn càng nhanh chết, rước ung thư vào người, nhưng lại được 90% người Việt ưa thích. Tuyệt đối phải tránh xa nếu không muốn rước họa vào thân. Cô bác thân mến, thịt là thực phẩm không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta và rất nhiều người có sở thích ăn thịt. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, có những loại thịt dù ngon nhưng chúng ta thật sự không nên ăn chúng bởi cô bác sẽ phải gánh hậu quả nặng nề. Ví dụ như ba loại thịt dưới đây không nên ăn vì nó chứa nhiều nguy cơ cho sức khỏe. Hại nhiều hơn lợi, thậm chí có thể gây ra ngộ độc thực phẩm, suy hô hấp và nhiều hậu quả nghiêm trọng khác, thậm chí là cả ung thư. Vậy cụ thể đó là những loại thịt nào? Vì sao chúng ta lại không nên ăn chúng? Và tác hại của chúng nguy hiểm như thế nào đến với sức khỏe? Xin mời cô bác hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong chương trình hôm nay nhé! Thứ nhất, thịt chiên rán. Khi cuộc sống của con người ngày càng phát triển, chế độ ăn uống của con người ngày càng trở nên đa dạng hơn. Trong những năm gần đây, để phục vụ nhu cầu của mọi người, ngày càng nhiều cơ sở kinh doanh trên thị trường cho ra đời các món chiên rán như là gà rán, thịt xiên rán. Nhiều người thích ăn đồ chiên trong cuộc sống như cốt lết gà chiên, thịt rán. Những món ăn này giòn và ngon, thỏa mãn vị giác khiến người ăn không thể ngừng ăn. Tuy nhiên, nếu thường xuyên ăn đồ chiên rán sẽ rất có hại cho sức khỏe, bởi vì chúng có thể dẫn đến tăng mỡ máu, tăng nguy cơ béo phì. Ngoài ra, thực phẩm chiên rán có thể sinh ra chất gây ung thư trong quá trình chiên rán ở nhiệt độ quá cao hoặc trong thời gian quá dài. Do đó, ăn càng nhiều thịt chiên rán thì nguy cơ ung thư càng cao. Vì vậy, nếu cô bác đặc biệt thích ăn đồ chiên rán, cố gắng ăn càng ít càng tốt cô bác nhé. Thứ hai, thịt nướng Ngoài thịt chiên rán, thịt nướng cũng là món ăn được nhiều người yêu thích, nhất là với thời tiết lạnh như thế này. Việc tụ tập đông người vào buổi tối, cùng nhau nướng thịt và uống một chút rượu, cảm giác sẽ rất tuyệt vời, có đúng không nào thưa cô bác? Tuy nhiên, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng các sản phẩm từ thịt sẽ sản sinh ra chất benzopiren sau khi nướng ở nhiệt độ cao. Chất này là chất gây ung thư mạnh trong y học và có thể gây ung thư gan, ung thư phổi, ung thư dạ dày. Thứ hai, Chất béo trong các sản phẩm thịt sẽ tạo ra các amin dị phòng sau khi nướng ở nhiệt độ cao. Các amin dị phòng là chất gây ung thư và gây đột biến sen, có liên quan đến ung thư đại trực tràng, ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt. Vì vậy, đối với các món nướng nên ăn càng ít càng tốt, đặc biệt là thịt cháy, cô bác nhé. Thứ ba, thịt chế biến sẵn. Thịt chế biến sẵn đã rất phổ biến trong cuộc sống hàng ngày của con người, ví dụ như xúc xích, dăm bông, thịt sông khói, lạp xưởng. Vì thịt đã qua chế biến không chỉ ngon, dễ ăn mà còn tiện lợi, nên hiện nay nhiều người thích ăn loại thịt này. Tuy nhiên, có bác nào đã thử thì sẽ biết là hàm lượng muối trong thịt chế biến sẵn rất cao. Thực phẩm nhiều muối sẽ làm tăng gánh nặng cho thận, không có lợi cho việc hấp thụ các chất dinh dưỡng khác của cơ thể. Đặc biệt, những thực phẩm như thịt sông khói cũng chứa nitrosamine, và việc tiêu thụ thực phẩm có chứa nitrosamin trong thời gian dài sẽ làm tăng nguy cơ ung thư. Vì vậy, những người thường xuyên ăn thực phẩm chứa nhiều muối thì cần phải điều chỉnh lại, bằng không sẽ gây hại lớn đối với sức khỏe. Như cô bác thấy thì cách chế biến như là chiên rán hay là nướng thịt dù ăn rất ngon miệng nhưng lại vô cùng hại sức khỏe. Thế nên, nhiều cô bác lựa chọn cách chế biến đơn giản nhất nhưng có vẻ là tốt nhất chính là luộc thịt Thế nhưng, các chuyên gia cho biết có nhiều người đang mắc phải những sai lầm đại kỵ khiến thịt bị mất đi hàm lượng dinh dưỡng vốn có, thậm chí còn gián tiếp làm sản sinh ra nhiều độc tố tích tụ bên trong miếng thịt. Cụ thể ra sao? Xin mời cô bác tiếp tục theo dõi nhé! Sai lầm thứ nhất, chần thịt bằng nước sôi để loại bỏ hóa chất. Có đến 70% gia đình người Việt làm theo cách này. Ngày nay, nhiều gia đình có thói quen luộc qua thịt hoặc dùng nước sôi để chần qua thịt nhằm loại bỏ các hóa chất tạp chất có trong thịt, hải sản. Song, cách làm này chưa đúng. Thực tế, để bảo vệ sức khỏe gia đình, nhiều bà nội trợ đã tìm mọi cách để làm giảm hóa chất và chất bẩn dư tồn trong thịt. Nhiều nhà thì luộc qua thịt rồi đổ nước đầu tiên đi, sau đó mới luộc lại thịt trong nước khác. Có nhà thì sử dụng nước sôi chân qua thịt không chỉ một lần mà còn chân qua nhiều lần với ý nghĩ các tạp chất có trong thịt có thể loại bỏ hết. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đây là việc làm hoàn toàn không có tác dụng loại bỏ hóa chất trong thịt. Ngược lại, chúng còn khiến thịt ngậm hóa chất nguy hại hơn. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên của Viện Công nghệ Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, dinh dưỡng trong thịt chủ yếu là protein tồn tại dưới dạng cơ thịt và mỡ. Vitamin, axit amin nằm chủ yếu trong tế bào cơ protein. Vì thế, nếu bà nội trợ có ý nghĩ đun sôi nước chân lại nhiều lần để có thể loại bỏ được hóa chất và chất bẩn có trong thịt là ý nghĩ hoàn toàn sai lầm. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh lý giải nguyên nhân rằng khi cho thịt vào nước đun sôi để chần thịt sẽ làm cho thịt biến tính, co lại, càng làm cho thịt hấp thu các hóa chất và chất bẩn nhiều hơn. Do đó, thịt càng trở nên độc hơn. Ông Thịnh cũng cho hay cách hữu hiệu nhất để loại bỏ chất bẩn và hóa chất có trong thịt đó là sau khi mua về, bà nội trợ nên sơ chế, rửa lại bằng nước sạch nhiều lần hoặc có thể dùng nước muối loãng để rửa thịt, vì trong nước muối loãng có thể loại bỏ chất bẩn từ thịt ra. Ngoài ra, khi luộc thịt, bà nội trợ thường thấy thịt nổi bọt. Đây thực chất là hiện tượng thịt vẫn còn chứa một phần chất bẩn. Vì vậy, mọi người nên vứt bỏ lớp bọt này đi vì đó là thứ hóa chất tồn động trong thịt chiết xuất ra. Bởi vì trước đó, thịt lợn hay là gà thường được chăn nuôi trong các hộ gia đình. Vì thế khi ăn thịt thường có mùi thơm đặc trưng. Khi chế biến, thịt cũng ít khi có hiện tượng nổi phán bọt. Song hiện nay, người dân đã ít chăn nuôi gia súc gia cầm theo kiểu truyền thống nữa, mà thay vào đó là chăn nuôi theo kiểu công nghiệp. Do đó, chất lượng thịt cũng giảm đi rõ rệt và chứa nhiều tạp chất. Để xử lý những phán bọt trên nổi lên khi luộc thịt, theo Phó Giáo sư Nguyễn Thị Lâm, Phó Viện trưởng Dinh dưỡng Quốc gia, từng chia sẻ trên Việt Quy thì đối với thịt lợn, gà mua ngoài chợ, bà nội trợ nên rửa sạch bằng nước và muối trắng sau đó nên luộc sơ, rửa bớt cặn bẩn để phần nào loại bớt những chất không cần thiết. Sai lầm thứ hai, rã đông thịt sai cách. Không biết là cô bác thường rã đông thịt theo cách nào. Tôi để ý là đa số mọi người có thói quen rã đông thịt lợn bằng cách bỏ từ tủ lạnh ra nhiệt độ phòng và chờ cho thịt mềm thì chế biến, hay là ngâm qua nước nóng. Tuy nhiên, rã đông như vậy là làm mất rất nhiều thời gian. Hơn nữa, nhiệt độ phòng chính là môi trường lý tưởng để vi khuẩn sinh sôi sẽ rất dễ bị ôi thiêu, vi khuẩn sinh sôi gấp nhiều lần so với trước khi rã đông. Nếu thức ăn không được nấu chín đúng cách sau đó sẽ gây ra tiêu chảy, ngộ độc. Mặt khác, một số người muốn rã đông nhanh còn ngâm thịt trong nước nóng. Tuy nhiên, cách này làm cho vi khuẩn sinh sôi nhanh hơn và làm thịt mất chất. Nước nóng có thể làm cho lớp ngoài của khối thịt rã đông nhanh, nhưng quá trình nước nóng gặp lạnh sẽ làm cho thịt thay đổi kết cấu, vị tươi ngon và các chất dinh dưỡng của thịt giảm đi rất nhiều. Rã đông ngay trong ngăn mát tủ lạnh là cách rã đông dễ và an toàn nhất. Đơn giản, cô bác chỉ cần lấy thịt từ ngăn đá để lên ngăn lạnh cho đến khi có thịt mềm ra. Cách này cần thời gian có khi cả ngày hoặc lâu hơn để trả đông nửa cân thịt. Ngoài ra thì các chuyên gia y tế của Bộ Nông nghiệp Mỹ khuyến cáo tuyệt đối không nên giữ lại các loại thịt và hải sản quá một tuần vì sẽ dễ làm thịt bị đông cứng và mất hết dưỡng chất Ngoài ra, thịt không bảo quản trong ngăn đá mà để ở ngăn mát quá lâu cũng sẽ phát sinh ra những vi khuẩn gây hại cho sức khỏe. Thậm chí đã có trường hợp bị mất mạng vì ăn thịt để trong tủ lạnh bị nhiễm vi khuẩn. Vì vậy, các cô bác hãy đặc biệt lưu ý nhé. Vâng, thưa cô bác, theo khám phá của các chuyên gia y tế, có các loại thịt ăn nhiều bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu, đặc biệt là lại vừa với túi tiền của mọi người. Vậy, Thay vì ăn những món hại sức khỏe thì cô bác hãy bổ sung ngay những loại thịt sau và thực đơn nhà mình nhé. Đầu tiên là thịt gà. Loại thịt đầu tiên mà các chuyên gia khuyên chúng ta nên duy trì khẩu phần ăn đều đặn, ít nhất từ 3 đến 4 bữa một tuần, đó chính là thịt gà. Có lẽ cô bác thường chỉ nghĩ đến thịt gà khi nhà có cổ bàn, ăn dỗ, ăn Tết thôi có đúng không? Thế nhưng trên thực tế, thịt gà lại cung cấp giá trị dinh dưỡng tốt hơn những gì chúng ta nghĩ rất nhiều đấy. Cụ thể, thịt gà là loại thịt trắng, là món khoái khẩu của những người giảm cân. Hàm lượng chất béo trong thịt gà tương đối thấp, có thể cung cấp dinh dưỡng cho cơ thể và tăng cường khả năng miễn dịch. Ăn thịt gà đúng cách với khẩu phần thích hợp sẽ cung cấp cho cơ thể hàm lượng lecithin và axit béo dồi dào. Các chất dinh dưỡng này không chỉ gây tổn thương mạch máu mà còn có tác dụng cải thiện chất lượng, đẩy nhanh quá trình lưu thông máu, hỗ trợ cho hoạt động vận chuyển máu lên não, ngăn ngừa tối đa các tình trạng thiếu máu não, tim mạch và đột quỵ ở người cao tuổi. Thứ hai, thịt tôm. Nhắc đến tôm thì phải nói rằng loại thịt này có chứa nhiều đạm ngang ngửa với trứng, sữa và thịt cá. Mặc dù sở hữu hàm lượng đạm cao, nhưng thịt tôm lại rất ít năng lượng, đồng thời cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cho cơ thể, nên cô bác sẽ duy trì được cân nặng, làm cho cơ bắp trở nên săn chắc hơn. Không chỉ vậy, tôm là loại thực phẩm hàng đầu đóng vai trò bổ sung vitamin B12 cho cơ thể của chúng ta – mà cô bác có biết không, vitamin B12 chính là thành phần không thể thiếu trong quá trình sinh hóa và chuyển hóa năng lượng bên trong cơ thể của mình. Nó sẽ giúp tổng hợp đạm cũng như nhiều chất hữu cơ khác, giúp cô bác tránh xa khỏi tình trạng mệt mỏi, chóng mặt, suy nhược cơ thể không rõ nguyên nhân. Mặc dù ngoài tôm thì cũng có nhiều loại thực phẩm khác cũng có chứa B12, nhưng không nhiều bằng tôm. Hơn nữa, các thực phẩm này còn kèm theo nhiều yếu tố không có lợi cho sức khỏe của chúng ta, chẳng hạn như là gan động vật cũng có chứa B12, nhưng đi kèm theo đó là hàm lượng cholesterol cao nên lại có thể gây hại cho sức khỏe. Mỗi tuần, cô bác chỉ cần ăn khoảng 1 đến 2 bữa tôm. Mỗi bữa thường một lạng tôm là đủ rồi cô bác ạ. À. Ngoài ra thì cô bác nên ăn chín, tránh ăn tôm sống mà bị nhiễm dung sáng hay là ký sinh trùng dẫn đến ngộ độc đấy cô bác nhé. Thứ ba, thịt cá chính là thịt từ các loại hải sản đặc biệt là cá. Không có gì phải bàn cãi nữa vì chất đạm từ thịt cá có giá trị dinh dưỡng cao nhất trong số các loại thịt và đặc biệt là chúng còn rất dễ tiêu hóa nữa. Ngoài ra, trong thịt cá còn chứa hàm lượng DHA rất dồi dào, có tác dụng cải thiện sự phát triển của não bộ và ngăn ngừa bệnh Alzheimer đáng kể. Đồng thời, axit béo không no trong thịt cá có thể làm giảm độ nhất của máu, ngăn ngừa các bệnh tim mạch và mạch máu não vô cùng hiệu quả. Do vậy, theo khuyến cáo của các bác sĩ, bất cứ ai, kể cả người già và trẻ em, đều nên bổ sung các món ăn làm từ cá vào thực đơn hàng ngày, ít nhất 4-5 bữa một tuần để nhận được tối đa giá trị dinh dưỡng cho sức khỏe, tăng cường hệ miễn dịch và đẩy lùi bệnh tật hiệu quả nhé. Cô bác thân mến, thói quen ăn uống là cách đơn giản để duy trì sức khỏe bền vững. Ăn uống lành mạnh không chỉ tạo ra cơ thể khỏe mạnh mà còn ngăn ngừa được rất nhiều bệnh tật nghiêm trọng cho cơ thể. Không nên quá vội vàng trong việc thay đổi. Kiên nhẫn sẽ là chìa khóa của toàn bộ quá trình xây dựng một thói quen ăn uống lành mạnh. Cảm ơn quý cô bác đã xem xong video. Nếu thấy hữu ích, xin quý cô bác đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông để cập nhật những video mới và hay nhất từ ban biên tập chương trình. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý cô bác trong những video tiếp theo.